Một app giúp bạn kiếm tiền miễn phí một dịch. App này có tên là EFG. Bạn truy cập vào đây để tải app cũng như đăng ký một tài khoản. Đối với app này, bạn có thể kiếm tiền bằng cách điểm danh hàng ngày này hoặc mời bạn bè tải app cũng như nạp tiền mua các gói ở đây ha. Sẽ có rất nhiều các gói bạn có thể tham khảo nha. Nào nào gói cho người mới này, rồi gói nuôi trồng thủy hải sản, xây dựng cảng không, vân vân và mây mây nha. Mình thấy các bạn lên chơi thử trước, sau này tìm hiểu kỹ rồi. Nếu thấy ổn áp, ok thì nạp tiền chơi lâu dài ha. Hoa xe đã thử, còn bạn thì sao?